Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình à, Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video đơn giản hướng dẫn cho các bạn là cách tạo một cái tài khoản Steam và hướng dẫn cho các bạn là cách mua các tựa game ở trên Steam một cách đơn giản nhất cho những bạn nào mà chưa biết về cái stream được chưa? Đó, ví dụ như mình áp dụng trong trường hợp này mình sẽ um, hướng dẫn các bạn là cách mua cái tựa game PUBG Unknown Battleground được không? Đó. Các bạn cũng có thể tham khảo thêm một số uh, trang thông tin của bài viết này. Bạn xem cái, cái bài viết này thì mình nó sẽ trỏ đến một số trang uh, hay hay là nó sẽ có cái giá ưu đãi hấp dẫn. Được không? Đó. Ờ, đầu tiên các bạn là muốn ờ, cài được cái tựa game này ấy và các bạn muốn tạo tài khoản stream ấy mình sẽ hướng dẫn như sau đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào trình duyệt web ví dụ như bây giờ mình sẽ mua tựa game PUG và mình nhấn được tựa game là PUBG PUBG được chưa PUBG Anno Battlegrounds được chưa đó kích vào đây các bạn sẽ thấy là ở đây này hoặc là các bạn có thể mua các tài khoản các bạn có thể là mua cái tựa game khác trên stream dạ, trong video mình chỉ hướng dẫn trên stream thôi dạ. các bạn sẽ thấy là ở đây nó có rất là nhiều cái hay các bạn có biết thông tin gì về cái tựa game à, PUBG này không các bạn tựa game PUBG là một trong những tựa game nó mang cái theo theo các phong cách Ờ, chơi game sinh tồn nó rất là hay các bạn và được rất là nhiều game thủ nó chơi dạng và uh, stream về cái tựa game này rất là nhiều dạng và nó có cả trên phiên bản mobile và PC phiên bản PC các bạn muốn chơi được các bạn cần phải có tài khoản không thì các bạn phải đi thuê dạng thứ hai là trên phiên bản mobile là các bạn sẽ được chơi miễn phí các bạn chỉ cần tải ứng dụng đó và các bạn có một cái tài khoản Facebook để login hoặc là tài khoản Twitter được chưa? Đó, rồi chúng ta có thể login và chạy, chơi thử được. Được chưa? Và cái bối cảnh của PUBG trên mobile nó giống với cái PUBG ở trên PC nhưng mà trên PC nó đòi hỏi với các bạn là chạy trên máy tính đòi hỏi các bạn là có cấu hình máy tính khá là cao thì các bạn mới có thể chạy tốt được cái tựa game này và do cái đồ họa của bản PC ấy nó đẹp hơn nó bắt mắt hơn nó giống và nó giống như ngoài đời thật đấy các bạn nó kiểu như đồ họa nó cực chất được đó cho nên là uh, nó đòi hỏi các bạn phải có cấu hình đồ họa phải đủ mạnh để mới có thể chơi tự dọn chơi cái tựa game này được các bạn muốn mua các bạn có thể mua ở trên stream PC hoặc là trên X, Xbox One được chưa hoặc là chạy trên website cái game này nó thuộc quyền sở hữu của Microsoft nhỉ dạ đó đây là PUBG Unknown giá của nó là 340 ngàn Đợt trước có một số bạn hỏi mình về cái tựa game này à, và mình cũng đã giới thiệu với các bạn mua ở trang này được dạ. đầu tiên các bạn muốn mua được ấy, thì các bạn cần phải chuẩn bị tài khoản ngân hàng được dạ. đó tài khoản Visa được dạ. thanh toán quốc tế các bạn sẽ in tồn cái stream này ở trên các bạn tải cái stream này trước đó đây stream và mua trên website bắt PUBG được chưa các bạn à, cài đặt cái stream này trước được chưa? cài đặt cái stream này vào tiếp theo là các bạn mua game các bạn click vào đây mua game các bạn phải có tài khoản stream được chưa tài khoản này nó có thể là cài được rất là nhiều game trong trường hợp này ấy mình sẽ hướng dẫn mình sẽ cài cái à, mình sẽ tạo một cái địa chỉ email và địa chỉ email mình sẽ để mua bị điền địa chỉ email vào các bạn nhấn xác nhận các bạn nhấn xác nhận mình sẽ không bật à, mình sẽ không bật cam nữa nhé các bạn nhé cam mình hơi khó chịu một tí Đó, nhấn xác nhận nhấn xác nhận này thì nó có thanh toán qua di động đó thanh toán qua di động hiện tại có thể thanh toán qua số điện thoại của di động qua mobi mobi phone được chưa mobi payment được chưa các điền số điện thoại vào các bạn cũng có thể thanh toán được nhá đó điền số điện thoại thanh toán qua số điện thoại của di động hoặc là qua việc theo cái kiểu ví dụ như cộng 84 thì số của bạn là số của bạn là gì các bạn bỏ số 0 đi đó sau đó các bạn nhấn tiếp theo được dạ đó là đó các bạn sẽ chờ nó xác nhận số điện thoại số điện thoại số điện thoại của các bạn không thể sử dụng phương thức với số tiền đã định vui lòng sửa giao dịch đó phương thức này thanh toán có thể nó bị lỗi gì đó, đó phương thức thanh toán và di động này nó vừa mới thôi được chưa hoặc là số tiền trong cái này mình cũng không rõ mấy được chưa thanh toán qua mobile payment các bạn cái số điện thoại của bạn phải hỗ trợ thanh toán qua online được chưa đó thường mình sẽ thanh toán bằng tài khoản visa là nhiều thẻ tín dụng được chưa thẻ tín dụng là thẻ visa đó visa debit hoặc là mastercard được chưa Visa sorry với các bạn Visa thì nó có Visa và Mastercard cả hai loại thẻ này ấy, nó được thanh toán phổ biến nhất Visa nó đều có debit và credit được chưa đó Master nó cũng có credit và debit có nghĩa là một một loại thẻ Visa thì nó có Visa Visa trả trước và Visa trả sau Master thì nó có Master trả trước và Master trả sau quen hiểu rõ các bạn đó thường nó giống như cái số điện thoại của bạn ấy các bạn có đủ thì các bạn mới có thể là ví dụ như các bạn có uh, các bạn uh, có tiền trong trong trong sim thì các bạn mới có được dùng được chưa đó đó là cái trả trước và trả sau còn trả sau là hàng tháng các bạn trả được chưa hàng tháng các bạn à, à, dùng bao nhiêu thì tháng các bạn trả ví dụ như các bạn thanh toán tiền mạng hoặc là thanh toán tiền điện chẳng hạn các bạn được dùng trước và các bạn trả sau dạ. đó các bạn hiểu rõ không đó kích vào đây mua các bạn mà bạn đã muốn mua ở stream ở trên trang chủ ấy, nó sẽ bá của nó thêm 340 ngàn kích vào đây dạ đó điền lại thông tin ví dụ như chuyển qua Vietcombank ngân hàng Vietcombank hoặc viên vàng Techcombank Vietinbank VPBank VPBank à, các phương thức thanh toán khác nó có rất là nhiều ngân hàng ACB các kiểu ví dụ như có PayPal thì các bạn chuyển qua PayPal không biết PayPal còn còn thực hiện được hay không ờ, mình sẽ thử chạy bằng PayPal nhé 14 đô 14 đô 75 đấy mình xem có được không không thì các bạn sẽ chạy bằng Visa Visa thì nó là thẻ như nào nó là thẻ như này các bạn ạ đây là thẻ Visa đó xem đó bạn đây là thẻ visa đó Tự như phương thức thanh toán của PayPal này hình như nó không thanh toán được trước đó không thấy thanh toán được mình sẽ điền à, PayPal vào nhá đó PayPal thì login PayPal vào này đó thấy chưa login PayPal bây giờ điền cái tài khoản PayPal vào sorry là mình sẽ không cho các bạn à, xem cái cái thông tin của tài khoản PayPal các bạn lưu ý nha mình sẽ tắt đi bởi vì nó liên quan đến ờ, rất là nhiều cái rồi ạ rồi ok mình sẽ tắt đi không cho các bạn xem ờ, thông tin tài khoản paypal của mình nhé mình đang ví dụ thôi nha các bạn nha đó là ví dụ hướng dẫn các bạn các bạn à, thường chúng ta sẽ phải thanh toán bằng visa là nhiều thường mình sẽ phải thanh toán bằng visa dạ, visa chồng một tí đó các bạn thấy chưa ạ đó mình đã cho cố tình che đi các bạn sẽ xem này đây mình lúc mình sẽ nhập cái password vào mình chọn login đó tài khoản PayPal của mình đã login vào mình sẽ không cho các bạn à, xem rồi ok vậy là vậy là PayPal đã hỗ trợ chúng ta thanh toán qua PayPal đã hỗ trợ chúng ta thanh toán qua tài khoản stream các bạn ạ các bạn xem đây đây là cái à, tài khoản PayPal của mình mình đã login vào tài khoản PayPal thì PayPal nó hỗ trợ với chúng ta thanh toán qua stream stream dạ sorry mình phát âm tiếng Anh nó không được chuẩn đây à, thì các bạn mình chỉ cần nhấn ctrl new một cái là mình lập tức là mình sẽ mua cái tựa game này các bạn chú ý nha mình sẽ mua cái tựa game này với giá của nó là 340 ngàn đó sau khi các bạn nhấn xong ấy các bạn nhấn xong các bạn mua tựa game này thì các bạn sẽ thấy là trong hóa đơn của email ấy thì nó sẽ có và chú ý nhá trong hóa đơn của email nó sẽ có thông tin thông tin nó sẽ gửi về email và lúc đó được chưa đó nó đang chờ xác nhận này do mình chưa mua chưa mua vậy à, trong số điện thoại của mình là chưa có thì ra lúc nãy mình sẽ lúc nãy nếu mà mình continue tiếp tục ấy, thì nó sẽ bắt đầu mua mua được và cái này ấy, trước đó thì mình mua ấy, thì nó chưa được các bạn ạ nó chưa được ờ, nó nó chưa hỗ trợ thanh toán bằng PayPal nhưng mà hiện tại nó thanh toán bằng PayPal rồi được chưa đó các bạn cũng có thể sử dụng các ngân hàng khác thì nó sẽ hỗ trợ với chúng ta thanh toán được chưa đó thanh toán thanh toán xong thì chúng ta sẽ cài một cái tài khoản stream stream stream tài khoản stream Thế này stream stream đấy stream Phát âm có vẻ chứ không được chuẩn này bạn chọn next next đấy chọn ngôn ngữ thì mình sẽ chọn ngôn ngữ tiếng anh được chưa đó, next, next do đó open các bạn chờ nó tải về sau khi cài đặt xong cái tài khoản stream này thì làm sao thì các bạn sẽ đăng ký bằng cái số điện điện cái cái cái địa chỉ email mà các bạn login vào đây để thanh toán login các bạn sẽ tạo tài khoản stream bằng cái địa chỉ email này được được chưa tạo xong thì các bạn sẽ đăng nhập vào trong stream các bạn sẽ thấy là cái hóa đơn của nó sẽ có ở trong stream à, sẽ, sẽ sẽ thấy là cái tự game chúng ta đã vừa mua đó nó rất đơn giản thôi các ạ lưu ý là các bạn có thể mua bằng các tài khoản ngân hàng khác cũng được đó rất là nhiều việt vietcombank paypal paypal đó paypal là tài khoản thanh toán uh, um, thanh toán online sử dụng rất là nhiều ví dụ như các bạn lên Amazon Amazon Amazon Amazon.com Amazon Đó, Amazon thì các bạn mua bất kỳ một cái đơn hàng nào ở trên Amazon mua bất kỳ một cái đơn hàng nào sorry mua bất kỳ một cái đơn hàng nào ở trên Amazon thì các bạn đều nó đều có cái phương thức thanh toán các bạn ạ nó đều có phương thức thanh toán qua ví dụ như qua PayPal chẳng hạn PayPal đó đó các bạn có tài khoản và các bạn điền vào các bạn sẽ thanh toán PayPal nó cũng thế đó đó là cái ngân hàng nó phổ biến nhất thường mình thanh toán điện tử ấy mình toàn thanh toán PayPal hết các bạn ạ PayPal hoặc là Visa The Visa thì nó nó nó mình thấy là nó cũng an toàn nó nó sẽ đôi lúc nó sẽ an toàn vì dạ còn PayPal nó PayPal ấy kể kể ra nếu mà các bạn mua một số đơn hàng nào đó các bạn cảm thấy không ưng ý họ có quyền trả lại chúng ta cũng có thể hoàn lại tiền nhá rất là hay các bạn chưa có tài khoản các bạn là cái uh, new account tạo một cái tài khoản mới mình sẽ bật cái stream lên nhé bây giờ mình sẽ mình sẽ tắt đi cho các bạn xem này mở lại nhá đó ờ, tạo tài khoản để chơi game tạo tài khoản là nó có rất là nhiều update game hay các kiểu đó bạn nhấn cái kia à. sau đó các điền cái địa chỉ email của các bạn vào sorry các bạn địa chỉ email của các bạn vào chờ để mình xem cái địa chỉ email nó ở đâu đây địa chỉ email mình đây khi các bạn mà mua xong như thế này ấy lúc nãy bây giờ mình chỉ mình nó có cái biểu hóa đơn thanh toán gửi về trong email đó cái thông tin cái tựa game của bạn đã mua được rồi. bây giờ quốc gia của bạn và quốc gia Việt Nam các bạn chọn Việt Nam ở đây ấy, thì các bạn xem cái mã số này là gì nếu bạn nhớ điền vào 8 e m m 7 c được chưa sau đó ở đây là điều khoản và điều kiện của stream yeah. Dạ. điều khoản và điều kiện của stream stream nó có rất là nhiều điều khoản khi vào một công ty một tổ chức nào đó các bạn cũng phải học điều khoản và điều kiện của của công ty đó yeah. Dạ. nội quy của công ty của, các bạn đang làm việc là nội quy của uh, nội quy của lớp học của các bạn chẳng hạn đó các bạn nhấn offset tích vào đây offset tích vào data set sau đó còn còn new tiếp tục được chưa các bạn xem cái thông tin nó đây nó sẽ gửi là believe value verify tài khoản email của bạn check email để quá trình tiếp tục được chưa check vào tài khoản email giờ mình sẽ vào trong tài khoản email các bạn xem ở trong tài khoản email của mình đó các thấy chưa sẽ có một cái địa chỉ email các bạn đã thấy là có một tin hiệu email cần phân kích vào email đó hoặc là nó không có trong nó không chui vào trong chương mục inbox ấy các bạn xem có nó có ở trong thư mục spam hay không spam này, này. hoặc là thư mục quảng cáo như thế này nó chui vào trong inbox các bạn kích vào gọi là clear my account kích vào đó xong quá trình xác nhận email đã thành công còn chuyển về ngôn ngữ là tiếng Anh English đó quá trình xác nhận đã thành công còn phơn đó con phơn đó dạ. và mình tên là Đông mình đang quản lý cái channel của gamenew.com dạ, các bạn có thông tin gì các bạn không hiểu các bạn có thể uh, inbox cho mình để mình giải đáp thắc mắc thứ nhất là ở dưới phần description của video các bạn vào thông tin của cái cái cái channel youtube sẽ có cái fanpage sẽ có cái, cái trang facebook cá nhân các bạn có thể vào đó để liên lạc với mình được chưa ok thank you for watching my video rồi các bạn sẽ xem ở đây này đấy quá trình uh, xác nhận và free return tài khoản thành công complete được chưa Bây giờ các bạn sẽ login vào tài khoản. Bây giờ thì các bạn sẽ tạo làm sao? Các bạn chuyển về ngôn ngữ là tiếng Anh đi. English. Đấy, Rồi, bây giờ chúng ta đến như này chúng ta sẽ bấm vào login. Sau đó các bạn nhớ bật sang tiếng Anh nhé. Hoặc là các bạn có thể dịch sang tiếng Việt được. Ví dụ như Rồi đây là tiếng Anh rồi. Các bạn sẽ nhập cái cái tên của các bạn vào đây. Được dạ. Ví dụ như bây giờ mình sẽ nhập cái tên cái tên vào đây. các bạn nhập tên sau đó nhập password của các bạn vào đây có nghĩa là mật khẩu đó nhiều người cứ bảo là password là gì nhập password vào đây đó mình nhập password xong chữ hoa chữ thường ký tự đặc biệt và số được chưa sau đó chọn xếp sau đi các bạn chờ nó một tí ờ, tên và mật khẩu không trùng khớp để mình xem thế nào à đây đây đây đây nhầm trước đó mình được tạo rồi mà không không để ý sau khi các bạn xác nhận ở trong sau khi các bạn mà xác nhận ở trong email ấy thì nó sẽ có như này được chưa trước đó mình được tạo rồi mà mình không để ý thì bây giờ các bạn sẽ tạo cái tài khoản name của các bạn này được chưa bây giờ mình sẽ tạo cái password à, cho các bạn xem này bây giờ ở đây ấy, mình sẽ điền cái cái tên name của bạn vào tên name của mình này đó sau đó ở dưới mình sẽ điền mật khẩu đây là tên name này sẽ được sử dụng được chưa điền tên này tên này được chưa đó sau khi điền xong còn phân hai cái mật khẩu này giống nhau ấy các bạn nhấn continue Complete login vậy new account login nó đã được tạo thì new bây giờ các bạn nhấn continue dạ. bây giờ các bạn sẽ chỉ việc là login tài khoản này vào trong tài khoản stream là các bạn sẽ thành công dạ yeah. bây giờ các bạn sẽ nhập password này nhập tên tài khoản này đó sau đó các bạn nhớ mật khẩu này không nhớ mật khẩu vào cái stream này không dạ sau đó các bạn login được chưa khi các bạn sử dụng stream này để tạo ấy tạo xong ấy thì nó sẽ gửi về email cần confirm các bạn chỉ cần kích vào vào trong email cần confirm đó thì nó sẽ cho các bạn tạo mật khẩu các bạn hiểu như là nó xác nhận xem chúng ta có đúng hay không xác nhận xem chúng ta có đúng tài khoản đó có phải của chúng ta hay không được chưa đó có nghĩa là nó xác nhận xem nó xác nhận xem cái à, thông tin đấy thông tin của cái địa chỉ email này ấy, có phải là của chúng ta hay không nó nghi ngờ là do spam ấy được chưa đó để tránh spam bạn hiểu rõ không để tránh spam đó cho nên là nó mới hiển thị như thế các bạn sẽ nó đang updating stream information rồi dạ rồi update một số thành phần đó thực ra mua ở trên trang này thì an toàn rồi các bạn ạ tuyệt đối rồi tất cả các trang khác nó vẫn an toàn nhé đó nhưng mà khi bạn mua mua, mua ở cái trang chính hãng ấy kể các bạn mua chính hãng này mua chuẩn này trên trang stream này là trang chính hãng rồi chuẩn rồi trang chuẩn trang chủ của họ đó còn khi các bạn mua ở một số trang khác thì nó đã qua phân phối rồi nó kiểu như là nó vẫn phải là chuẩn nhưng mà nhưng mà những trang đó là nó làm sao là sao nó nó một số trang nó là rẻ bởi vì là họ phân phối họ là nhà phân phối của stream được chưa có nghĩa là là họ là các cửa hàng các chi nhánh của stream họ mua trực tiếp ở đó stream về rất là nhiều tài khoản account chẳng hạn ví dụ thế sau đó họ lại uh, lập ra họ bán lại cho chúng ta với giá rẻ hơn chẳng hạn họ thích bán rẻ hơn họ họ mà được bán với giá rẻ hơn hoặc là thường là họ sẽ bán với giá rẻ hơn vì ạ các bạn thấy nó rẻ hơn đó sau đó các bạn sẽ thấy uh, stream của chúng ta ở đây đó đây là chúng ta đã tạo được cái tài khoản team thành công và bây giờ game ấy thì các bạn sẽ vào trong cái này để mua game store này thôi ví dụ như ở đây tự game là tự game PUBG chẳng hạn đó đấy các bạn có thể là mua cái tự game PUBG này được ví dụ mình vào trong game này view này đó view này là xem cái game của chúng ta đó store đó còn mua mua game ấy như lúc nãy mình đã nói các bạn chỉ cần điền cái cái các bạn vào trong cái trang này các bạn điền cái thông tin vào các bạn sẽ mua game mua xong thì các bạn sẽ cài đặt thôi được chưa ví dụ như các bạn đó có thể xem ở đây là cái cái, cái trang stream của mình này đó trang stream của mình stream này thì mình đã mua cái tựa game PUBG rồi đó nó sẽ có như này thì các bạn sẽ nhấn PUBG vào đây đó PUBG cái bản này này thì nó sẽ có ở đây này đó kích vào đây do mình đã mua rồi đó nó đã mua rồi mình có thể play now luôn các bạn mua về mua về xong ấy các bạn có thể in tồn ở đây luôn đây là cái số giờ này cái tổng của số giờ giờ, giờ quốc gia đã, đã đã đã chơi này nó nó có hết các bạn chơi được bao nhiêu giờ đó được chưa ở đây là tài khoản stream các bạn nhấn play thì nó sẽ chạy luôn và các bạn chỉ cần cài cài thì bộ nhớ của nó là rơi tầm khoảng là 15 tầm khoảng 15 g các bạn cứ cho trống là khoảng 20 à, g đi được chưa đó 15 20 g đó sẽ bật lại nha các bạn hiểu rõ không ạ đó đó là cái cách mua cái tài khoản PUBG cho những bạn mà mua Ờ, trong quá trình mà các bạn mua ấy các bạn uh, sao mình lại có mấy cái nick ở đây nhỉ rồi trong quá, quá trình mà các bạn mua ấy các bạn lưu ý là đặt tên game của các bạn đấy các bạn lưu ý là đặt tên game của các bạn phải chuẩn nhá thì nó sẽ không đổi được tên game khi các bạn đã tạo xong có tên nhân vật của game đó hiện tại Blue nhà phát hành của cái tựa game PUBG này là Blue mà các bạn Blue hiện tại Bluehole là chưa đổ chưa cho phép bạn đổi tên khi các bạn thay đổi tên đấy dạ, khi các bạn tạo tài khoản đây nó chỉ cho phép với các bạn là đổi tên tài khoản của các bạn ấy khi các bạn đạt ở level 16 trở lên được chưa ạ chỉ cho phép có một số bạn và uh, ờ, có một số bạn là thôi, uh, mình hỏi thì có có một số bạn uh, bảo là phải đổi tên game ấy thì phải đủ trên level 16 được chưa thế level 16 các bạn sẽ được đổi đó game PUBG các bạn nhớ đến nhấn đăng ký trên kênh của mình để theo dõi nhé theo dõi thêm trên kênh channel của mình để có những video mới đó các bạn nào chưa mua các bạn e cạc vào đây để mua này đó 340 ngàn nó giống vốn, giống điền thẻ visa vào đó thôi dạ, đơn giản đó. đó rồi rồi hẹn gặp lại các bạn nhé ở những video lần sau bye bye các bạn para que se à quên có một điều nữa rồi chưa dừng lại được ngay đâu còn một điều, một điều nữa là tí quên uh, suýt nhầm các bạn à không phải suýt nhầm mà là có một số bạn nếu mà các bạn không có cái tài khoản uh, khác thì các bạn à, ví dụ như các bạn chỉ có tài khoản visa thì các bạn làm sao để thanh toán thì sao ví dụ như PUBG chẳng hạn thì nếu mà tài khoản visa ấy thì các bạn sẽ mua như sau này các bạn à, đến, đến website này stream của nó mình sẽ đánh lại mật khẩu nhá mật khẩu của mình lại quên mất rồi mình không không nhớ mật khẩu đâu mình không hay nhớ mật khẩu rồi ví dụ như bây giờ các bạn mua này vào đây để mua các bạn điền đi Gmail ví dụ như các bạn à, sẽ mua bằng tài khoản Visa chẳng hạn thì bạn thì thẻ tiến dụng đấy sau đó các bạn sẽ điền cái số thẻ của bạn này đó điền số thẻ của bạn mình sẽ không uh... các bạn ở đây ấy các bạn điền xong số thẻ mình chỉ còn bốn bốn số thẻ nữa thôi điền số thẻ này điền ngày hết hạn của thẻ và điền cái mã số bí mật cái mã số bí mật đấy là cái mã số uh, ờ, CVV2 hoặc là CVC2 thì cái mã số này gồm ba chữ số ở đằng sau được chưa của thẻ khi các bạn mua bất kỳ sử dụng cái tài khoản thẻ tín dụng này ấy thì các bạn lưu ý là đừng cho người khác xem cái mã số bí mật số thẻ và cái hai hết hạn thẻ thì người khác có thể là là làm sao tiêu cái số tiền trong thẻ của bạn mình nói rất là nhiều khi mình hướng dẫn về cái cái cái này thẻ visa thì đây là câu ở đằng trước và cái cái ngày hết hạn của thẻ đây là mã số gồm 16 số số số và đây là cái mã số đằng sau của thẻ số đằng sau có thể là cái mã số như này này ví dụ như ACB này nó có ví dụ số là 160 chẳng hạn đó là mã số CVV2 hoặc CVC2 cả đó mã số bí mật đó đây là ngày hết hạn này đó còn đây là số thẻ này. đó nhập vào đây vẫn là ngày hết hạn số thẻ ví dụ như bây giờ mình sẽ nhập vào ví dụ mình sẽ không cho các bạn nhìn thấy cái mình sẽ không cho các bạn nhìn thấy cái, cái, cái số này chẳng hạn đó mình không cho các bạn nhìn thấy đó như thế này thì nó đã nhập thành công các bạn thấy nó có màu xanh chanh này là thẻ thì mình đã thành công xem số thẻ thì không sao nhưng mà xem ngày hết hạn với cái bí mật là có sao đó đặc biệt là người khác có thể xem được ba cái thông số này là có sao ạ số thẻ ngày hết hạn của thẻ và mã số bí mật đó để an toàn mình sẽ không cho các bạn xem mình sẽ mở cái to nào đấy đó năm nhập năm vào uh, mã số bí mật các bạn xem rõ chắc không rõ nhỉ mã số bí mật này là đó xong bây giờ mình nhấn vào, vào thanh toán đây là đó như thế này thì các bạn nhấn tiếp tục đó để mua các bạn nhấn tiếp tục mình chỉ cần nhấn tiếp tục một cái là nó sẽ thanh toán cái số tiền này và mua cái tài khoản mua cái cái tựa game này qua cái tài khoản email lúc nãy mình đã nhập đó và email lúc nãy mình đã nhập đó mình cũng để tạo tài khoản stream luôn đó các bạn hiểu chưa ạ đó là cái cách mua cái tài khoản tiếp tục một cái là nó sẽ mua tựa game này và gửi đơn vào trong email và xem xem còn có cái gì hay không ví dụ như các bạn mua ở trên stream chẳng hạn ví dụ như ở đây các bạn nhấn là PUBG đấy enter hoặc gì các bạn thấy thấy là 340 ngàn chứ vào đây 2401 các bạn chỉ cần ờ, view view page đó sau đó các bạn nhấn add to cart add to cart được chưa add to cart sau đó các bạn sẽ thấy là chọn các phương thức thanh toán của nó đó các bạn sẽ thanh toán luôn đó các bạn ở đây nó cũng như thế nó sẽ nhập là tài khoản visa bạn có tài khoản gì để thanh toán internet bank online banking này mastercard này omelaker express này đó omelaker express này discovery này vtc pay này đó các bạn điền ngày hết hạn của thẻ và mã số bí mật đằng sau thẻ đây là ngày ngày tháng đây là năm ngày này đây ngày ngày hết hạn mã số đầu xe của thẻ đây là số số thẻ còn đây là lát phớt name và lát name họ tên tên trước họ sau họ sau tên họ trước tên sau này được thành phố của bạn là thành phố nào địa chỉ của bạn ở đâu theo hộ khẩu thường trú đi má zip code của từng tỉnh thành má zip code thì ở đâu zip code zip code zip code zip code đấy má bưu điện của các tỉnh thành các bạn sẽ chọn ví dụ như Hà Nội là 100 ngàn Hồ Chí Minh là 700 ngàn 760 ngàn đó đó bạn xem này như các à, thành phố khác bạn sẽ chọn bạn ở tỉnh nào bạn sẽ chọn ở thành phố tỉnh đó dạ ví dụ như mình à, mình ở lạng sơn mình sẽ điền cái mã số lạng sơn ở đây mình sẽ điền thành phố lạng sơn vào ví dụ như ở đây mình sẽ là mình tên thì mình sẽ ghi tên vào dạ, tên của bạn vào đây biệt danh của bạn cũng được đây là địa chỉ của bạn ghi địa chỉ của bạn vào đây địa chỉ 2 địa chỉ 3 dạ đó ghi địa chỉ vào đây địa chỉ này thì các bạn chỉ cần ghi một địa chỉ cũng được hoặc là uh, ghi địa chỉ ở trên là địa chỉ uh, địa chỉ khu số nhà của bạn hoặc khu của bạn sau đó ở dưới này ghi địa, địa chỉ của huyện của tỉnh cũng được đó sau đó chọn số điện thoại của bạn vào sau đó còn continue để tiếp tục như thế này chúng ta đã mua được cái này thành công được chưa sau khi mua thành công các bạn chỉ việc là in tồn thôi được dạ, chưa đó sau khi thành công các bạn vào đây thì các bạn sẽ có là mua game thành công thì nó sẽ gửi cho các bạn hóa đơn trong địa chỉ email của bạn trong địa chỉ email của tài khoản này đó sau đó các bạn sẽ ở màn này các bạn chỉ cần in tồn cài đặt nó mất tầm khoảng tùy tốc độ mạng của các bạn ấy thì nó sẽ mất tầm khoảng 20 phút ví dụ như mạng nhanh thì nó chỉ 15 phút hoặc mạng nhanh nữa thì nó chỉ mất 10 phút thôi hoặc là 5 phút thôi có trường hợp là mạng cực nhanh thì nó chỉ 5 5 phút nó còn tải về trong đó cài vào máy mà nhưng mà các bạn khuyến cáo là cái cái, cái, cái game này ấy thì nó nó sẽ làm sao game này ấy là nó sẽ chơi ở cấu, cấu, cấu hình máy tính như sau này các bạn nó sẽ chơi ở cấu hình máy tính uh, mình sẽ cho cho các bạn xem ờ, chơi cấu hình máy tính như nào các bạn xem vào đây này đấy game này nó sẽ chơi ở cấu hình máy tính như sau này cấu hình máy tính của nó ấy, thì yêu cầu là cái cấu hình máy tính của các bạn này phải có các đồ họa này có các đồ họa này có CPU này CPU khuyến cáo là bốn bốn bốn hai 2 core 4 luồng hoặc là 4 core 8 luồng thì nó chạy ổn định hơn CPU core i7 thế thứ ừ, ba bốn năm dạ ba bốn năm sáu bảy tám đó dạ mình theo mình thấy là thế CPU thế thứ ba trở lên nó chạy nó tốt hơn tất nhiên là thế thứ hai với thế thứ nhất cũng được cả CPU core hai duo cũng có thể chạy được CPU core hai quát dạ quan trọng nhất của cái này ấy, đó chính là cái cạc màn hình của bạn dạ. còn đối với những bạn mà livestream ấy thì yêu cầu là bốn core tám luồng dạ các màn hình thì các bạn chọn các màn hình đời mới như một không một không năm không trở lên được chưa đó các bạn hiểu rõ chưa đó hoặc là AMD các à, vi xử lý tương ứng tương ứng RAM 4 g hoặc 8 g trở lên đó thực ra RAM 8 g nó cũng đủ rồi hoặc là 16 g cho nó rộng rãi rồi còn cao hơn nữa thì nó cũng có thể được nhưng mà hiện tại Windows của chúng ta chỉ hỗ trợ mạnh mắc tầm khoảng 24 g hoặc là ba ghi là cùng nó chưa hỗ trợ hết cái hiệu sức của cái RAM trừ khi các bạn cài những máy rotation rồi dạng đó ở đây nó khuyến nghị nhà sản xuất là yêu cầu là 10 1060 GB dạng hoặc là cao hơn dạng đó Windows 10 64 bit chạy một mà tối ưu ừ. đây là đó đó là mua ở trên stream còn bạn nào vào tham khảo các bạn có thể tham khảo mua ở trên cái, cái trang thông tin ở bên này ấy thì nó sẽ có giá rẻ hơn nó chỉ là 13 mấy đô và các bạn nhớ là thanh toán để điền cái mã code này vào thì nó sẽ rẻ hơn được ạ thì các bạn ép cạc vào đây có cái trang này ạ à, thì các bạn sẽ điền cái mã code vào đây dạ Đó, áp dụng cái mã code này thì khi bạn thanh toán nó sẽ uh, nó sẽ rẻ hơn chẳng hạn Đó. sau đó các bạn sẽ sẽ thanh sẽ sẽ ấy nhá sau đó các bạn sẽ thanh toán ở đây thì nó chỉ là 10 13 đô được chưa 13 đô 13 đô phẩy 16 các bạn nói ở đây nó cũng có thanh toán qua PayPal này thanh toán qua thanh toán qua Visa này các bạn thấy đó ạ thanh toán qua PayPal thanh toán Visa bên này nó cũng rẻ hơn đó ok ờ, cảm ơn các bạn đã xem video nhé chúc các bạn à, thành công và chơi game khỏe. bye bye các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau bye bye